Chào các em, trường tiểu học Phạm Văn Chí Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Mở rộng vốn từ cái đẹp Với bài học hôm nay, chúng ta có 4 bài tập và một trò chơi Chúng ta bắt đầu vào bài tập thứ nhất Tìm các từ A. Thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người Mẫu, xinh đẹp từ xinh đẹp này là thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người b thể hiện nét đẹp trong tâm hồn tính cách của con người mẫu thùy mị thì từ thùy mị này là thể hiện nét đẹp trong tâm hồn tính cách của con người sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài a và b nhé câu a từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người mẫu xinh đẹp Ngoại từ xinh đẹp này ra còn có một số từ như sau Xinh, đẹp, xinh tươi, khôi ngô, thanh tú, dễ thương, thước tha, yểu điệu, lộng lẫy, rực rỡ Câu B Thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người Mẫu, thùy mị Từ thùy mị này, ngoài ra còn có một số từ như sau dịu dàng, hiền thục, đầm thắm, trung thực, ngay thẳng, nhân hậu, dũng cảm, tế nhị. Tiếp theo, chúng ta qua bài tập số 2. Tìm các từ câu A chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật, mẫu, tươi đẹp, từ tươi đẹp này là từ thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật. Câu B. Từ dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và người. Mẫu, xinh xắn. Từ xinh xắn này là từ thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và người. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách làm câu A và câu B nhé. Câu A từ chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật, mẫu, tươi đẹp. Ngoài từ tươi đẹp này ra còn có một số từ như sau Hùng vĩ, tráng lệ, xanh tươi, huy hoàng, hoành tráng, nguy nga, lộng lẫy, kỳ vĩ, sừng sững, rực rỡ, hữu tình, mỹ lệ Câu B từ dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và người. Mẫu, xinh xắn. Ngoài từ xinh xắn này ra còn có một số từ như sau. Đẹp, rực rỡ, xinh đẹp, lộng lẫy, mỹ lệ. Tiếp theo, chúng ta sang bài tập số 3. Bài tập số 3 Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1 và bài tập 2. Ví dụ, từ thùy mị, dịu dàng mà chúng ta tìm được ở bài tập số 1. Sau đây chúng ta sẽ đặt câu Chị gái em thùy mị dịu dàng chấm Qua ví dụ 2 Từ hùng vĩ mà chúng ta đã tìm được ở bài tập số 2 Chúng ta sẽ đặt câu Phong cảnh ở đây thật hùng vĩ chấm đây là ví dụ của cô à, các em sẽ xem lại bài tập 1 và bài tập 2 chúng ta thích từ nào thì các em sẽ à, đặt câu với từ đó nhé sau đây qua bài tập số 4 điền các thành ngữ hoặc cụm từ ở cột A vào những chỗ thích hợp ở cột B ở cột A có một số cụm từ như sau đẹp người đẹp nết mặt tươi như hoa chữ như gà bới chúng ta sẽ chọn những cụm từ này thích hợp điền vào ở cột B ở cột B có những từ sau sau chấm chấm em mỉm cười chào mọi người ai cũng khen chị ba chấm chấm chấm ai viết cậu thả chắc chắn chấm chấm chấm ở cụm từ ở cột A chúng ta muốn chọn đúng để điền vào thích hợp ở cục B cô sẽ hướng dẫn giải thích cho các em biết một số à, nghĩa của cụm từ này nhé cụm từ đầu tiên đẹp người đẹp nết có nghĩa là chỉ người vừa có nét đẹp từ vẻ bên ngoài vừa có nét đẹp trong tính nết cụm từ mặt tươi như hoa là ý nói mặt mũi tươi tỉnh xinh xắn như hoa cụm từ chữ như gà bớ ý nói chữ xấu rồi các em sẽ suy nghĩ và điện cụm từ này vào chỗ trống cho thích hợp nhé tiếp theo chúng ta qua phần trò chơi trò chơi được mang tên ai nhanh hơn với trò chơi này có một số câu hỏi các em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau nhé. Đầu tiên câu đầu số 1. Những từ ngữ chỉ vẻ đẹp bên ngoài của con người. Câu A: xinh đẹp, xinh xắn, xinh xinh. Câu B: thước tha, thùy mị, dũng cảm. Câu C: hùng vĩ, tươi tắn, xinh xinh. Các em hãy suy nghĩ 10 giây để chọn đáp án đúng nhé. A Xinh đẹp, xinh xắn, xinh xinh Tiếp theo qua câu 2 Những từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn, tính cách con người Câu A Thật thà, xinh đẹp, cao ráo Câu B Nhân hậu, trung thực, tế nhị Câu C Hoành tráng, xinh tươi, rực rỡ Các em hãy suy nghĩ 10 giây để chọn đáp án đúng nhé Đáp án đúng là câu B Nhân hậu, trung thực, tế nhị Sang câu thứ ba Những từ ngữ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật và con người là Câu A Tráng lệ, chân thực, lịch sự Câu B Nhân hậu, lộng lẫy duyên dáng câu xê lộng lẫy xinh đẹp rực rỡ các em hãy suy nghĩ 10 giây để chọn đáp án đúng nhé đáp án đúng là câu C lộng lẫy xinh đẹp rực rỡ tiếp theo câu 4 những từ ngữ nào dưới đây dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật câu a xanh tốt xinh tươi nết na câu b thước tha dũng cảm đầm thắm câu c tươi đẹp hùng vĩ tráng lệ các em suy nghĩ 10 giây để chọn đáp án đúng nhé câu C Tươi đẹp, hùng vĩ, tráng lệ Các em đã à, thực hiện xong phần trò chơi Bây giờ các em sẽ lấy vở ra và làm cho cô bài tập số 3, bài tập số 4 nhé. Chúc các em học tốt.